thượng văn tam vị chúa mường thỉnh chúa đệ nhất tây thiên ngự về cổ chiều đinh lý trần lê ý, à. có chiều đinh lý trần lễ sắc phong thượng đẳng biển đề tối linh tây thiên tam đạo địa linh bàn chúa ngự cánh thanh nhiệm màu nhang thơm thành kính quỳ tâu ý, ý, à, à. hành kính quy tâu tiên dâng một bàn văn châu chúa tiên chúa bà đệ nhất tây thiên à. bà đệ nhất tây thiên hùng vương thánh tổ cầm quyền vào xã đại đình tam đảo quê nhà à. đại đình y tam đào quê nhà thông gieo trúc hoa sương già tốt tươi dạo chơi non nước đôi nơi ý, ý, à. chơi à non nước đôi nơi khi sang tao mại khi chơi nguyệt hồ có phen chúa tới kinh đô ý à

chúa ba về đồng kiếm một tuần hương a a a ơi à, à, à. lục cung nàng ơn nàng ái vốn dòng sơn trang tính hay măng trúc măng giang măng tre măng nứa cơm lam chè đường cũng có khi súng ngái đi tìm à, à, à ơi à, à đăng tiên chúa múa hồ mẫu vương nhát trông xa sáng tựa hào quang sóng đăng chúa múa dịu dàng bè bay lưng đai giọt ngắn giọt dài à, à, à ơi à, à, à. à. từng rào khắp trăm khe ngàn suối khúc trắng vàng hoa bưởi hoa chanh đôi tay tiên tỉa lá phim cành à, à, à ơi à, à. sớm chiều pha vang tay khơi biên bạc rừng vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời đem cho trăm họ đời đời giàu sang Việt Nam à có ngàn đông lộ xứ Bắc Kỳ có núi Tây thiên giỏi truyền thiên hạ ức niên ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, truyền à, thiên hạ ức niên à. ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời dân sơn đình là nơi sở tại thấy một người khi khái khôn ngoan mẫu phó cho phụng sự khói nhang ý, ý, ý, ý à. khó cho phụng sự khói nhang nguyện cầu quốc thái dân an thuận hòa cảnh thánh bà long châu hộ phục suối giải oan giải khúc minh chân trường sinh có nước tay màu ý, ý, ý, ý à. trường sinh có nước tay màu Tẩy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ Dù bốn mùa chim kêu vượn hót Sáng một màu xanh ngắt cỏ hoa À, à, à ôi à nhược chưa qua nhược nào Thú thanh tao thạch bàn lồ lộ Ngăn thiên nhan khoảng gió muôn năm À, à, à ơi à, à. à. Xe loan thánh giá hồi cung